bên cạnh đó anh cũng có tặng em một món quà nhỏ đó là cái à, cái lắc chân yeah. Dạ. à, anh xin phép đeo cho em nha đáng lý ra là nó vàng đó mà nó dịch cái bây giờ nó gớt xuống bạc luôn <laughs> là sao chị, chị vi bà tới đột xuất quá cái à, tờ vàng nó gớt bạc bây giờ thì à, hai bạn đã có mặt sân khấu ha dạ. bạn trai giới thiệu cho đàn gái nghe luôn nha xin chào à, quý vị khán giả có mặt tại chương trình ngày hôm nay xin chào bạn nữ kế bên em tên là trần văn lượng năm nay em 24 tuổi sinh ra ở cà mau còn lớn lên thì ở nhiều nơi lắm <laughs> hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố hồ chí minh ạ lượng làm gì dạ em làm đủ nghề hết đôi khi làm điện làm lạnh rồi đôi khi à, máy lạnh hư cũng sửa em làm quản lý khách sạn <laughs> quản lý khách sạn làm đủ thứ việc luôn dạ làm ở ờ, lượng làm ở quận mấy dạ ở quận nhất ạ à. rồi mời nhà gái Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn Nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Mỹ, con đến từ Đắk Nông, hiện đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện con đang uh, làm việc trong một phòng khám nha khoa Sài Gòn. Con mới 26 tuổi ạ. 26 lớn hơn đây 2 tuổi đó. Nhất dạ, gái, gái dạ. hơn hai, nhì trai hơn một. Cũng được. Bây giờ mình nói điểm mạnh, điểm yếu của mình luôn à, đi. Ờ, và con thì có điểm mạnh là vui vẻ, hòa đồng, dễ hòa nhập với môi trường còn điểm yếu của con thì con hơi nóng tính một chút xíu hơi nóng tính dạ yeah. khi nào làm việc mà căng thẳng ấy thì thường mình hơi bị stress hơi khó tính một chút xíu ấy ừ. nhưng mà như lúc mà mình làm gì mình giận dữ mình đập à, bàn không, không, mình rung rẩy lên mình xỉu ví dụ cố gắng kiềm chế lại và tiếp tục làm công việc của mình ờ, chứ không tiếp tục làm đúng không rồi mời anh trai dạ ưu điểm của em là có tính tự lập thẳng thắn còn ờ, điểm yếu là đôi khi thẳng thắn quá người ta mất lòng người ta đúng rồi Dạ. nhiều khi mình nói thật nhưng mà người ta đau lòng phải không dạ. à, thí dụ như mập là mình nói ờ à, chị đó hơi mập vậy thôi nha nói vậy mà cũng nói được á thực sự á mình à. nói ờ, về cái tình trường của mình đi à, à, con đã chạy qua hai mối tình mối tình thứ nhất là do bạn trai kia kiểu như là Ờ, con không cần một người giàu có đâu nhưng mà người đó phải có ý chí ý chí tiến thủ để cố gắng lo no cho tương lai của hai đứa ừ. nhưng mà người đó lại không không có sự nỗ lực á à, mối tình đã được khoảng 8 tháng mối tình thứ hai thì người đó lại cũng khá là giỏi anh ấy mở công ty nhưng mà do là cái kiểu người ta giỏi ấy người ta lại có đòi hỏi những à. cái ờ. kiểu như người phụ nữ là giỏi viết nước đảm về nhà con cảm thấy là không phù hợp là ấy. hơi gia trưởng đúng không đúng không con có à. cho nên con đều chia tay dạ, sau một đó người chia là tay. một người ở ờ, cực này một người ở cực này đúng không dạ. cái người em đàn ông bên đây tình, sao em nói cho bà mối nghe đi chào chị chào cưng dạ em ờ, từ trước tới nay chỉ có một mối tình duy nhất thôi ạ à. đó là thời em ờ, học ờ, đại học quen bạn đó từ trong suốt quá trình học cho tới khi ra trường luôn thì sau khi ra trường tụi em đi làm việc xa nhau á bạn thì ở dưới bạc liêu còn em thì chuyển lên sài gòn công tác bắt đầu ừ. lập nghiệp trên sài gòn mọi chuyện đều im đềm không có vấn đề xảy ra hết được một cái hôm đó bạn nhắn tin rồi chia tay em và lấy một lý do rất là <laughs> đơn giản thôi tại em nhỏ con Thật ra nhỏ con không phải là không chăm lo, không quan tâm chăm sóc hay là không thách khe được bé xin cho bạn gái Nhưng mà kiểu người ta vẫn quan điểm là không có xứng đôi vừa lứa dạ trời ơi em gái em ta xinh xắn nè trời gái dễ thương quá đậu đất luôn vậy đó giờ muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào cao cao không được hỏi mà răng đẹp chết cha đừng đừng nói chữ hói ở đây con người ta lớn lên bị càm ràm quá thì nó cũng sẽ hối thôi hối người ta tài giỏi hối mà ta yêu thương Con gái ơi dạ trai cũng uh, cũng hơi cao một chút thôi cũng cao mấy tròn cao thì cũng hơi khó răng thì uh, cũng đẹp uh, hơi chưa đẹp chút thôi ừ. tóc thì uh, cũng uh, sương sương nó cũng sương sương hói <laughs> không biết nó có phát triển nó không thì chưa biết thấy sao nhưng mà em đòi hỏi là hả? cao bao nhiêu nè Cao trên 1m65 ạ Mình cao bao nhiêu nhỉ? Con gớt 5 nút luôn ha Con gớt 5 nút luôn ha Là mét 6 hả? Mét 6 Ví dụ như người ta tuổi trẻ tài cao Đúng rồi Hay là người ta là cái người đàn ông của một cái sự một cái Có một cái sự nghiệp rất là tốt khi mà ở Đúng tuổi rồi. trẻ Rất là cầu tiến Bạn suy nghĩ như thế nào? Cái này để em xem xét lại Cái này để em xem xét lại à, Em gái đi với ai vậy? À, em đi với anh trai ạ Chào anh Quyền Ninh, chào chị Hồng Vân ờ, toàn thể chương trình và các bạn khán giả ở đây Em là anh trai ruột của bạn Ní Thì ờ, theo anh thấy thì ờ, bạn Ní cũng hơi khó tính một tí nếu mà bạn nam mà ờ, có đồng ý tiến tới với bạn thì cũng phải đừng có gia trưởng quá với bạn đấy bạn ấy hơi hơi hơi khắt khe. Anh thấy bạn nam thì bạn nam cũng được phong độ đẹp trai còn ờ, hai bạn thì ờ, theo anh thì cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu Anh đi với ai? Dạ, em đi với ờ, anh họ em Dạ, à, em chào anh uh, ờ, Quyền Linh Chào chị Hồng Vân Thì anh là anh họ của Lượng Thì Lượng là một người anh rất là tự hào Có chí cầu tiến và tự lập Ngoài ra Lượng còn biết làm việc nhà à, Cũng có sự nghiệp à, tương đối ổn định Tuy nhỏ thôi nhưng mà Lượng có thể à, che chở được cho em Còn bạn gái bên đây là Lượng ơi, tuyệt vời à, dù có cỡ nào thì cũng phải bấm nút đi hai về ba nha lượng nhỏ nhưng mà có vỏ ha người quan trọng lắm thôi mở rào quay qua đúng rồi Chào em. <laughs> tặng quà tặng cáp rồi đi dạ. trời ơi lo nhìn không có tặng quà luôn rồi em nhìn cái em đam mê luôn đam mê luôn hả à, hôm nay đến với anh cũng có một cái bó hoa anh gửi em thì nãy mọi người đều có rất là nhiều bông mà riêng anh chỉ có một bông tại vì anh muốn em là duy nhất của anh không ai là ai không một có một ai khác cho em vô được nữa à, anh xin tặng em dạ em cảm ơn à, bài đó bên cạnh đó anh cũng có tặng em một món quà nhỏ đó là cái à, cái lắc chân dạ à, anh xin phép đeo cho em nha đáng lý ra là nó vàng nhưng mà nó dịch cái bây giờ nó gớt xuống bạc luôn cái bây giờ nó gớt xuống bạc luôn là sao chị, chị Vi bà tới đột xuất quá cái ờ, tàu tờ vàng nó gớt bạc chết rồi rồi gào bây giờ ông phụ đi chứ bây giờ tay nó dày mà nó lắc nó nó nó, nó đeo Để kiểu gì ờ, làm sao cho ra thì tùy nó trời okay. đất ơi không ra là không về luôn á hỗ trợ đi tội không tôi không. cầm nhập đó hỗ trợ nè tình yêu để dạ. tự dạ đó thấy chưa đó. ra rồi giờ không vô được có luôn nó ra mà không biết sao nó rung quá bạc đây á là không phải là bạc tình bạc nghĩa đâu nha mà ý nghĩa là răng lòng đầu bạc á đó lòng đầu bạc rồi tặng anh một chai nước súc miệng thì <laughs> trời ơi ta bác sĩ răng mà không có em tưởng đâu là tặng cho em cái vé để em tẩy răng hay cạo vô răng qua trò đó nãy giờ thì em thấy anh như thế nào tại vì à, anh thấy là anh trai nói anh có vẻ khó nhưng mà anh là người miền tây nên là rất là dễ dãi phóng khoáng lắm bởi vì anh tìm muốn tìm một bạn nữ kiểu à, chín chắn hơn anh cứng rắn hơn nói chung là trên cơ hơn xíu á Kìm anh tính mỗi lần mà đi nhậu với ông nội bạn thân nè dạ đi đi với bạn thân là ngủ quên tại mâm luôn xỏa bây dạ. giờ cần người xúc <laughs> em về em thì em cũng hơi khó tính em cũng có quy tắc riêng của mình ví dụ như là em không thích người đến trễ à. em cũng không thích người mà keo kiệt quá gia trưởng này em không thích người như thế mấy cái đó em yên tâm anh không có nào hết trơn nhậu nhẹt thì em nghĩ là nên nhậu nhẹt thì giữ gìn sức khỏe chỉ nhậu mức vừa phải thôi à yeah. Dạ. lâu lâu ví dụ mà có đối tác khách hàng lớn thì bắt đầu mới kiểu người ta mời mình mới nhậu thôi em có thường yeah. Dạ. du lịch thôi khi có dịp thì em sẽ đi thôi em thích đi biển em thích anh đi thường biển. thường là hay thích đi đâu ừ. anh đâu anh cũng thích đi chân, chân anh chân đi mà <laughs> Hiện nay là anh đang làm việc và sống ở Sài Gòn luôn đúng không ạ? À, đúng rồi, anh làm việc và sống ở Sài Gòn nhưng mà anh chưa có nhà Hiện tại anh đang ở trong khách sạn luôn dạ. Nhất là một phần là để tiện cho công việc á Thứ hai là ở đó giờ giấc nó hơi nghiêm khắc xíu để đỡ đi chơi với mấy ông nội này nó công hư Dạ Tại vì á, mình kiểu mình tiết kiệm á chị Trời ơi, mức giá nhà ở quận nhất mắc lắm Ít nhất cũng phải ba triệu rưỡi một tháng Khách sạn của em ở quận nhất luôn Dạ, hả? mà ngay phố Tây đường Phạm Ngũ Lão Rồi thôi xong đó, hiểu à 24 tuổi vậy là quá giỏi luôn á nha Em tự lập từ nhỏ mà Bây giờ em nãy lúc đầu có giới thiệu là em không có Em sinh ra thôi nhưng mà em lớn lên, lên ở nhiều nơi Thì à, giai đoạn từ nhỏ cho tới học hết cấp 1 là em ở Cà Mau Sau khi bắt đầu đầu năm học lớp 6 là em chuyển lên trên à, Lâm Đồng em sống Em sống với cô em tại vì cô em lớn tuổi nhưng mà không có gia đình Sau một thời gian thì à, dưới quê em ba mẹ em có một số việc sự cố nên là ngoại muốn rồi em mới chuyển về về quê nhưng mà cũng không có ở với ba mẹ nữa Lúc đó có cái chòi tôm á Mà nhỏ con hồi nhỏ sợ ma nữa mà không ai giữ vuông hết Đẩy em ra ngoài đó Em giữ vuông mỗi đêm mà gió nó xào xào đâu dám ngủ đâu Qua nhà ông hàng xóm gọi <laughs> cửa cho ngủ ke Rồi à, xong cái à, mọi thứ em đều lo làm được hết Nên là khi mà hai đứa mình có đến với nhau á Thì việc nhà em cứ yên tâm, anh bao hết yeah. <laughs> em chỉ có việc à, ăn uống đi làm và làm đẹp thôi tuyệt vời ha rồi xong rồi yeah. Dạ. sau khi uh, rồi tiếp tục đi học đại học khoảng thời gian từ nhỏ tới lớn chỉ sống ở nhà có được khúc à còn nhiều là sống ở ngoài đời không à mọi thứ đều phải tự lo hết đây là một người đàn ông bản lĩnh đó anh quan niệm là yêu là phải chân thật thứ nhất là đừng có im lặng im lặng giống như là cái bệnh ung thư vậy đó mà giai đoạn cuối á ghế ghế hồi nó ra đi luôn rồi nó không hay có gì nếu mà em không thích anh không hài lòng anh ở vấn đề gì đó thì em có thể nói trực tiếp anh còn thí dụ mà khó nói quá hai đứa mình hẹn nhau ca nhậu ấy nhậu vô có can đảm nói được hết <laughs> thật ra cái qua cái suy nghĩ và quan điểm của anh cũng khá giống em em nghĩ tình yêu nó phải chân thật chân thành đến từ hai phía và sự lắng nghe và chia sẻ của hai người cho dù hôm nay uh, quyết định của em là thế nào nhưng mà quyết định của anh đã đến đây mình đã mất mấy chục năm trời mới tìm được em mà nên là cỡ nào cỡ anh cũng sẽ bấm nút ta hmm, hết thời gian sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định một hai hai ba ba hết thời gian chúc mừng cô ấy đã thay đổi về quan điểm sau khi gặp rồi. anh ấy nào hãy nắm tay hẹn hò với nhau chính thức rồi đó ha còn chần chừ gì nữa trao nhau nụ hôm đầu nào em xin phép anh cho em hôn bạn lý ạ à.